gió qua trong khói mây ký ức vụn vỡ đến đi đi lại về độ xuân thu ấy tựa như mơ phù phiếm hư vô kia lúc hoa nở cũng là lúc ta say xưa một thân sương gió trong khói